chào mọi người nhé hôm nay mình sẽ làm à, à, món ăn là xìa nướng ở hành. à, hôm nay mình à, sẽ bắt đầu mình luộc xìa bây giờ trước tiên là mình sẽ xìa đây mọi người đây, mình đã luộc rồi này đó, bây giờ mình sẽ tách ra mình sẽ tách ra dĩa mình để riêng rồi bắt đầu mình sẽ làm than lên mình bắt đầu mình nướng trước tiên là mình phải làm cái món này đã bây giờ mình à, hết lấy cái gì ra mình lấy cái gì ra mình sẽ tách xìa ra nghe mọi người đây mọi người nè ờ, xìa vậy giờ mình tách ra đây. Ờ. Cái này mình luộc vừa tới thôi nha Luộc vừa tới thôi là nó còn nước Nước nó ngọt mình sẽ tách như vậy đây lấy một cái một à, nắp này thôi nó có ruột thôi mình bỏ đi để bên này đây để mình nướng chuyện này là đặc sản đó mọi người cái này mùa mùa này nó có năm nó có mùa thôi nó không có nhiều mình làm cái này mình nướng cho mấy tụi nhỏ ăn mình ăn mình cháo với cái nước này này cái nước luộc này nè cháo ngon lắm mọi người cháo cũng được nè nấu canh à, canh rau muống cũng được nha nấu canh rau muống bỏ vào ngon lắm hè này nữa là ăn nó mát lắm mọi người cái này là mình nướng mình lựa con lớn mình nướng đây mọi người à, một dĩa này cái này là mình để mình nướng nha và bây giờ mình tách những cái con nhỏ ra mình à, những con như vậy cũng nhỏ lắm đâu nhưng mà giờ bây giờ mình tách ra cái này để mình nấu cháo phi thơm đây mọi người cái này mình tách hết ra mọi người nướng còn cái này nấu cháo mình tách ra để mình tô mình phi hành cho nó thơm chấm vào cũng cũng xìa này này chồng mình đi bắt uh, buổi đó mọi người vậy nó cháo cho mấy đứa nhỏ em có thằng góc ở nhà nó thích ăn cái này nên mình cho mấy đứa à, cháu nữa thích ăn cái món này lắm cháo trước nha mọi người rồi à, giờ bây giờ mình thi hành bây giờ vào mình thi hành đây rồi cho nó thấm mình không nghe mình bỏ vào nồi cháo rồi Thi hành người thơm lắm hành ở nhà trồng luôn mọi người già lắm già trồng á bây giờ mình phi đây mình tô con nào mà cái này là mình ướp gia vị hết rồi nha mọi người này ướp rồi đúng không mình ướp xong rồi giờ bây giờ mình bỏ lòng tùng này khi xong rồi là mình đổ vào cái nồi cháo chờ nồi cháo nó nó nhuyễn ra xong một nồi cháo rồi nó mới thấm được mình kinh khủng được đi ra mồi à, than nha ra mồi than giống nữa để mình nướng nha nên mọi người giờ bây giờ mình phi hành vào con món gia vị để mình làm mình muốn nước nha mọi người cái này là phải cần nhiều dầu nha mọi người để mình bỏ dầu ờ. được chưa ha ờ, cái này là đậu phụng nè hành sát nè mình bỏ một uh, hình lá một mọi người nè hình lá à, một uh, ít uh, màu điều và đường với một tí mắm là mình trộn vào bắt đầu khi mình phi hành này nó nóng xong là mình sẽ đổ vào đây mình trộn lên mọi người bắt đầu là xong rồi bắt đầu mình đem xìa lên mình nướng nó nóng lên rồi bắt đầu mình đổ vô là nóng rồi mọi người bây giờ mình đổ này đổ đều lên luôn có gia vị vừa ăn là mọi người chỉ có bỏ vịt bỏ vào lên con cua xì hoặc là cái phần hào hay gì tất cả đều được hết mọi người dạ, bỏ lên bếp lên nướng rồi dạ, rất là ngon luôn dạ. rồi than đỏ rồi ngay mọi người thang đỏ rồi bỏ lên xong bắt đầu là mình mình cho đồ mình cho sa tế đồ nướng này bỏ giường cho nó mọi người để coi nè cho nó đều nha mọi người mọi người bật sang có bắt đầu ừ, nó thơm nhiều quá nó đổ dưới miếng thôi mọi người ngon quá cái này vừa nướng vừa ăn nó ngon lắm mọi người nóng cho nó thấm gia vị xong thì mình sẽ gấp ra mọi người à, yeah. wow, gọi là dễ nha wow. nhờ đi con chào mọi người ừ rồi nhóc bây giờ bây giờ nó giờ mình nướng xong rồi nó đi chơi về nó giờ nó ăn ăn lắm mọi người cái này còn nóng con tí nữa nguội rồi ăn nha Em không? ừ. ừ. À, kẹp này mẹ mua không? Ồ, cái răng anh Cái đồ nha, mình chưa kể lên muỗng Anh đòi ăn mình cho nó ăn trước Thôi thôi, mẹ lấy Mẹ lấy chả từ thôi ngon rồi ăn mẹ đây là mẹ cuối cùng nha mọi người ba dĩa giờ bây giờ mình đã nướng xong rồi nha mọi người mời, mời à. mọi người dùng chiếc hai vợ chồng mình với con của mình nghe rồi à, bây giờ mình tối rồi mọi người ngoan đi ừ. Dạ. <laughs> mời mọi người Ngon quá mọi người bây giờ hai vợ chồng mình với nhóc na mình à, dùng đờ dùng bữa đó mọi người nha à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hai vợ chồng mình nha mình sẽ làm những món ăn tiếp theo cho mọi người cùng xem à, chào tạm biệt mọi người nhớ đăng ký và, và là... chia sẻ dùm cho mọi người à, hai vợ chồng mình nhé tạm biệt mọi người nha nghĩa tạm biệt à, mọi người con